Hồ sơ mật CIA Động vật có thể giao tiếp với người, thực vật đọc được suy nghĩ của chúng ta. Sau khi xem series phim hoạt hình câu chuyện đồ chơi Toy Story nổi tiếng, không ít khán giả của nhà chuột đã lóe lên một thắc mắc. Liệu khi mình đi ngủ, đồ chơi của mình có đang nói chuyện với nhau và mở tiệc tùng như trong phim hay không? hay chú chuột đầu bếp đã gieo vào tâm trí người xem hy vọng có một ngày nào đó sẽ gặp được một chú chuột thông minh như Remy ở ngoài đời. Những tưởng điều đó sẽ chỉ nằm trong trí tưởng tượng của trẻ thơ, song nhiều thí nghiệm của các nhà nghiên cứu khoa học trên động vật và cả thực vật đã vén mở cho chúng ta biết nhiều hơn thế về khả năng của chúng, rằng chúng có thể đọc được suy nghĩ của con người nữa đấy. Uhm, có phải bạn đang quay ra nhìn cái cây hay thú cưng bên cạnh với ánh mắt hoài nghi hay không? khoản đã, đừng vội, hãy theo dõi hết video ngày hôm nay nhé. Thúy Hằng xin kính chào các quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Nói đến thời điểm hiện tại là thời kỳ lên ngôi của các bộ phim siêu anh hùng hút khách. Không ngẫu nhiên mà thể loại phim này lại trở thành bom tấn ngàn tỷ hay quái vật phòng vé với doanh thu cao ngất ngửa. Bởi lẽ nó mang tới cho người xem một thế giới mới lạ với những nhân vật sở hữu vô số siêu năng lực hiếm có khiến chúng ta phải ám ước những siêu năng lực này còn có một thuật ngữ khoa học là công năng đặc dị. Nếu như là trước đây, khi khoa học chưa công nhận mà có người nói về công năng đặc dị hay siêu năng lực, chắc chắn sẽ bị cười chê hoặc cho là mê tín ảo tưởng. Tuy nhiên, trước sự tồn tại không thể chối cãi của những khả năng đặc biệt trên thế giới mà không thể giải thích được từ góc nhìn khoa học, giới nghiên cứu đã phải chính thức thừa nhận sự tồn tại của 6 loại công năng đặc dị của con người. Đó là thiên lý nhãn, thiên mục, mắt trời hay có mắt thứ ba có thể nhìn thấy cảnh tượng ở những không gian khác. Ban vận, khả năng dịch chuyển đồ vật bằng ý nghĩ. Giao thị, nhìn từ xa. Thấu thị, xuyên qua các chiều không gian. Túc mệnh thông, nhìn thấy quá khứ hoặc tương lai và truyền cảm tâm linh, có thể truyền đi tin tức từ tư tưởng tâm linh. Sau khi công nhận những công năng này tồn tại, các nhà khoa học đã mở rộng nghiên cứu và phát hiện ra một sự thật ngỡ ngàng của giới tự nhiên, đó là không chỉ ở con người mà các công năng đặc dị như đọc được suy nghĩ hay truyền cảm tâm linh vốn dĩ đã tồn tại phổ biến trong giới động thực vật. Nghĩa là hàng ngày, thú nuôi và cây cảnh trong nhà bạn, chúng vẫn biết bạn đang nghĩ gì đấy đảo không phải là một trò đùa đâu. Video này sẽ giúp bạn hiểu được các nhà khoa học đã làm gì để phát hiện ra bí mật chấn động này và cụ thể động thực vật làm sao mà lại đọc được suy nghĩ của chúng ta. Nhà thông linh động vật Không biết rằng mọi người ở đây đang nghe nói đến cụm từ Interior Children chưa? Chuyện là vào đầu những năm 80, một nhà báo người Hy Lạp tên là Costa đã bắt đầu nhận thấy rằng một thế hệ trẻ em mới sinh ra không chỉ có chỉ số IQ cực cao mà còn sở hữu một số khả năng đặc biệt. Người ta nói rằng những đứa trẻ này đã tiến hóa vượt xa con người đương thời cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là về tâm linh. Một số nhà nghiên cứu tâm linh thì khẳng định rằng những đứa trẻ này đã đến đây để thay đổi thế giới, giúp cho địa cầu nâng cao tần số năng lượng và dẫn dắt nhân loại đi đến một cấp bậc tiền hóa tiếp theo. Dù cho khẳng định của những nhà tâm linh có đúng hay không, thì sự kỳ lạ của những đứa trẻ Indigo là một thực tế không thể chối bỏ. Chúng không chỉ có khả năng thấu cảm tâm linh mà còn có thể nhìn thấy các linh hồn, trường khí và hơn thế nữa. Cái tên Sonia Fitzpatrick, người mà chúng ta sắp nói đến, cũng là một trong số những người sở hữu năng lực siêu nhiên như vậy. Bộc phát siêu năng lực từ nhỏ Sonia sinh ra ở Anh vào năm 1940. Khi còn nhỏ, thính lực của cô không được tốt, điều đó khiến cô rất khó giao tiếp và kết thân với bạn bè. Thay vào đó, cô thích ở trong trang trại và chăn nuôi, làm bạn với gia súc Nguyên nhân là bởi vì Sonia cảm thấy rằng giao tiếp với động vật thậm chí còn dễ hơn giao tiếp với con người. Cũng trong thời gian này, Sonia đã phát hiện ra mình có thể nghe thấy tiếng nói từ suy nghĩ của động vật mà không cần sử dụng tới thính giác. Chớ treo là lúc đó Sonia nghĩ rằng mọi người đều có thể cảm nhận được suy nghĩ của động vật như mình, nên cô bé đã hồn nhiên không hề nói cho cha mẹ và người thân biết. Mãi cho đến một ngày, Sonia nhận thấy rằng một con bò trong trang trại của gia đình không được khỏe. Con bò ấy đã nói với cô rằng dường như nó đã ăn phải một thứ gì đó không ổn khiến cho nó bị đau bụng. Lúc đó, Sonia liền chạy đi nói với bố mẹ rằng hình như con bò đã ăn phải một thứ gì đó bị hỏng. Nhưng bố mẹ cô bé đã lờ đi vì không tin. Cuối cùng, cô đã nhận ra rằng mình là người duy nhất có thể đọc được suy nghĩ của vật nuôi. Sau đó, gia đình đã gọi bác sĩ thú y đến và chuẩn đoán được xác định rằng con bò thực sự đã ăn phải một thứ gì đó bị hỏng. Sau sự cố đó, cha mẹ của Sonia cũng nhận thấy rằng con gái của họ có thể giao tiếp với động vật. Điều đáng chú ý là lúc đầu, Sonia không thể giao tiếp với động vật theo cả hai chiều mà chỉ có thể nghe được suy nghĩ của động vật từ một chiều. Mãi cho đến năm 1994, sau một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, cô bé ngày nào bỗng phút chốc đã nổi tiếng nhất Hoa Kỳ như là một nhà ngoại cảm động vật. Với mỗi nơi cô đi qua cũng đều lưu lại mỗi câu chuyện thần kỳ khiến cho báo chí và người dân xôn xao bàn luận. Nằm mơ thấy Thánh Francisco Chuyện là vào năm 1994, ngay sau sinh nhật lần thứ 54 của mình, Sonia lúc này đã là một phụ nữ lớn tuổi, đột nhiên mơ thấy Thánh Francisco. Thánh Francisco là một nhà tu khổ hạnh nổi tiếng vào thế kỷ 13 trong Thiên Chúa giáo. Trong suốt cuộc đời tu hành của Ngài đã để lại vô số thần tích, người đời sau vẫn truyền tụng như những bằng chứng xác thực cho thấy sự tồn tại chân thật của vị thần này. Theo ghi chép của Thánh Francisco vào tháng 9 năm 1224, khi ông đang cầu nguyện trên núi Lovrena thì bất ngờ xuất hiện năm vết thương thánh. Vết thương thánh là ám chỉ những vết thương mà Chúa Giêsu đã phải chịu khi bị đóng đinh và thập tự giá. Đó là một hiện tượng siêu nhiên thường xảy ra với những người theo đạo Thiên Chúa và nó khá kỳ diệu. Ngoại trừ năm vết thương thánh, căn cứ theo ghi chép trong sách y học những bông hoa nhỏ của thánh Francisco, thì thánh Francisco dường như còn có thể giao tiếp với tất cả mọi thứ trên thế giới vào thời điểm đó. Ngài thường dừng lại đột ngột trên đường để giảng đạo và gặp các loài động vật để nói chuyện với chúng. Thậm chí, Ngài còn giúp động vật giải quyết các vấn đề mà chúng gặp phải. Bây giờ, chúng ta cùng quay trở lại giấc mơ của Sonia, nhân vật chính của chúng ta. Bà nói rằng vào năm đó, trong một giấc mơ, Thánh Francisco đã đột nhiên xuất hiện và nói với bà cách làm thế nào để giao tiếp đúng cách với động vật. Thì ra, khi giao tiếp với động vật, chủ yếu cần lấy phương thức suy tưởng, biến suy nghĩ và cảm xúc của mình thành thông điệp hình ảnh và truyền chúng đến động vật. Ví dụ, trước tiên bà sẽ hỏi con vật tại sao nó lại đột nhiên bỏ ăn khi con vật nhận được thông điệp gửi đến, nó sẽ gửi lại thông điệp bằng hình ảnh cho bà. Chẳng hạn, con vật sẽ cho thấy rằng một con vật khác đã cướp đồ ăn hoặc là đồ chơi yêu thích của nó, khiến cho tâm trạng của nó không tốt và ăn uống trở nên không còn miệng. Điều đáng chú ý là hình ảnh mà Sonia nhận được chẳng những có thể được nhìn thấy mà thậm chí còn có thể nghe được âm thanh khi sự kiện phát sinh và cảm nhận được tâm tình, thậm chí là cảm giác của các loài động vật lúc đó. Nếu nguyên nhân gây ra sự bất hạnh cho con vật là bệnh tật, thì bà Sonia cũng sẽ đột nhiên cảm thấy đau ở cùng một khu vực đó. Chìa khóa để có thể giao tiếp với động vật chính là trước tiên bạn phải thật sự tin rằng bạn có khả năng có thể giao tiếp được với chúng. Cũng có không ít câu chuyện ly kỳ nổi tiếng xoay quanh khả năng này của Sonia, chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu nhé. Trường hợp nổi tiếng thứ nhất Thực ra, thời gian đầu, sự thông linh cảm ứng của Sonia với động vật diễn ra không suôn sẻ. Nhiều người còn cho rằng cô chỉ là một phù thủy lừa người, một nhà ngoại cảm giỏm, gạt người để kiếm sống. Bởi vì, rốt cuộc thì động vật cũng không thể nào nói được. Vì vậy, không ai có thể chắc chắn rằng những gì Sonia nghe được có phải là sự thật hay không. Cho đến một ngày, xuất hiện một người tên là Mary Clark đến tìm Sonia. Clark là một người chăn nuôi ngựa Lúc đó, Mary có một con ngựa đua tên là Reckless. Đột nhiên một ngày, nó bắt đầu trở nên buồn bực và nổi điên. Mary nghĩ rằng hay là con ngựa bị ốm rồi. Cô đã mời bác sĩ thú y đến để kiểm tra, tuy nhiên lại không phát hiện thấy bất kỳ triệu chứng nào. Cuối cùng, bác sĩ cũng đành bó tay, bỏ mặc cho con ngựa vô cùng đau đớn và Mary, chủ nhân của nó thì hết sức lo lắng. Biết được khả năng kỳ lạ của Sonia qua báo chí, Mary đã tìm đến để nhờ Sonia giúp đỡ và được đồng ý. Khi đến hiện trường, đầu tiên Sonia ngắm nhìn Reckless, sau đó bà chạm nhẹ vào lưng con ngựa. Tiếp theo, bà nói với người chủ Mary rằng Reckless nói rằng mặt trái của nó rất đau như có thứ gì đó mắc kẹt ở đó. Để tìm cho ra nguyên nhân căn bệnh, Mary đã đưa con ngựa đi chụp x-quang và phát hiện thật sự có dị vật găm vào má trái của Reckless. Kết quả là chú ngựa sau đó đã được chữa lành nhờ có Sonia. Chia sẻ những trải nghiệm thần kỳ của mình trong một chương trình nổi tiếng, Sonia đã cho hay, lúc đầu khi bà giao tiếp với động vật, bà cần phải nhìn thấy con vật tận mắt thì mới có thể giao tiếp với chúng và những con vật này còn phải sống. Cho đến một ngày, một trường hợp đặc biệt đã vô tình đưa khả năng của bà lên một tầm cao mới. Âm dương tương thông Một người nuôi mèo lâu năm tên là Jen nhưng một ngày nọ, Jen phát hiện ra Heidi, con mèo yêu thích của cô, thừa dịp cô không để ý đã trốn ra ngoài và không may bị ô tô cán chết. Sau tai nạn, Jen thực sự rất buồn, cô cho rằng cái chết của Heidi là do lỗi của mình. Cô muốn nhờ Sonia nói với con mèo một lời xin lỗi, nhưng cô lại sống ở cách rất xa Sonia. Cuối cùng, cả hai bên quyết định sẽ dùng phương pháp ngoại cảm từ hình ảnh và gọi điện thoại, xem liệu Sonia có thể thành công liên lạc được với chú mèo đã khuất hay không. Ngay sau khi Sonia bước vào thiền định, bà bắt đầu cảm nhận thấy một số hình ảnh. Bà mở miệng và nói rằng bà nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đang ôm Heidi. Sonia nói với chủ nhân của con mèo, bà ấy yêu cầu tôi nói với bạn rằng Heidi đã từ vòng tay của bạn đến với bà ấy. Bạn có biết người phụ nữ này không? Khi chủ nhân của con mèo nghe được những lời này, cả người đều rất sửng sốt. Cô nói với Sonia rằng mẹ cô đã qua đời vì bệnh cách đây vài năm trước Bà 62 tuổi và bà đã nuôi dưỡng Heidi khi bà còn sống. Điều này quả thật là khó tưởng tượng nổi bởi vì những điều này căn bản Sonia không hề biết trước. Tiếp theo, Sonia nói với Jane rằng Heidi không có rời bỏ cô ấy. Mỗi đêm vẫn có hai con mèo nằm trên giường với cô. Điều này cô thật sự có thể cảm nhận được. Jane đã khóc và đáp rằng Đúng vậy, tôi cảm nhận thấy điều đó. Nhưng tôi cứ tưởng là mình bị điên rồi. Không ngờ đó là sự thật. Sonia tiếp tục nói Mẹ của bạn còn có lời muốn tôi truyền đến bạn rằng mỗi sáng bạn ngồi trên ghế uống cà phê, bà ấy muốn cho bạn biết rằng vào lúc đó bạn không hề đơn độc, bà ấy và Heidi đều đang ở bên cạnh bạn. Nghe thấy điều này, Jane cuối cùng cũng buông xuống được tảng đá lớn để nặng trong lòng bởi vì cô biết con mèo yêu quý của mình hiện đang ở với mẹ và một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau. Kính thưa quý vị, câu chuyện về Sonia khá ly kỳ phải không ạ? Vậy thì ngoài nhà ngoại cảm này, các nhà khoa học đã làm gì để chứng minh cho sự tồn tại của năng lực siêu nhiên của con người và động vật đây? Hãy cùng tìm hiểu một chút nhé! Thí nghiệm máy phát hiện nói dối Chuyện là vào một năm nọ, một nhà khoa học nổi tiếng trong một lần tình cờ thực hiện các thí nghiệm của mình, bất ngờ đã phát hiện ra rằng thực vật cũng có suy nghĩ. Điều này thật nực cười với một số bạn, nhưng đừng vội tắt video này, hãy xem hết những bằng chứng sau đây, biết đâu bạn sẽ phải suy nghĩ thay đổi của mình đấy. Máy giỏi nói dối Vào năm 1966, cựu giám đốc cấp cao của Bộ phận Phát hiện nói dối CIA kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Máy phát hiện nói dối Keeler, Keeler Polygraph Institute, Cliff Baxter, đột nhiên phát hiện thực vật có suy nghĩ. Biểu mẫu đánh giá hiện nay mà chúng ta sử dụng để phát hiện tội phạm nói dối cũng đều được chính người đàn ông này nghiên cứu vào thời điểm đó. Do vậy, nhà khoa học này sẽ không thể nào là một kẻ mất trí nói những điều vô căn cứ có đúng không nào? Chuyện là một ngày nọ, Cliff đang ở trong phòng thí nghiệm của mình như thường lệ để nghiên cứu về máy phát hiện nói dối. Đột nhiên, trong đầu ông đã nảy ra một ý nghĩ. Điều gì sẽ xảy ra nếu thử nối một cái cây với máy phát hiện nói dối? Nghĩ là làm, Cliff đã lấy một chậu cây trong phòng thí nghiệm và lấy đầu của máy giò nói dối kẹp vào một chiếc lá và một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra. Sơ đồ hoạt động điện của cái cây không ngừng lên xuống và một đường cong như vậy thường chỉ xuất hiện khi một người đang trong tâm trạng hồi hộp hoặc lo sợ gì đó. Ví dụ, trong một trường hợp dò phát hiện nói dối, người ta có thể hỏi người cần thăm dò là có phải anh là kẻ giết người không? Những câu hỏi kiểu này sẽ khiến kẻ sát nhân thực sự cảm thấy bị đe dọa. Khi người đó hồi hộp, máy dò nói dối sẽ phát hiện ra điều này. Nhưng lúc này, máy dò nói dối phát hiện thấy rằng cái cây cũng đang cảm thấy bị đe dọa theo khoa học thực chứng mà nói, thực vật là không có cảm tình mà Cliff ngay lập tức lại nhìn chăm chăm vào thiết bị mà không nói một lời. Nhưng thiết bị lại không còn cho thấy đồ hình dạng sóng bất thường nữa. Vì vậy, ông nghĩ nếu cây cối có thể tiếp tục cảm thấy bị đe dọa thì liệu nó có còn xuất hiện đồ hình dạng sóng nữa hay không? Sau đó, ông đã lấy một tách cà phê nóng trên bàn rồi lấy một trong những chiếc lá của cái cây ngâm vào tách cà phê. Ông còn lấy một cây bút để ghi lên chiếc lá nhưng dù có thử về máy phát hiện nói dối thế nào đi nữa, nó cũng không phản hồi. 14 phút trôi qua, Cliff nhận ra rằng nếu muốn thực vật thực sự cảm thấy bị đe dọa thì ông nên dùng lửa đốt nó. Thế là một cảnh tượng lịch sử đã xảy ra, ngay sau khi ông có ý tưởng đốt cái cây. Cùng lúc đó, thiết bị gió nói dối lại vẽ ra các dạng sóng bất thường. Khoan đã, vừa rồi chẳng phải Cliff chưa có làm gì cả, ông chỉ mới nghĩ như vậy thôi. Vậy mà làm sao cái cây lại biết được mà sợ hãi? Tại thời điểm này, một ý tưởng đáng kinh ngạc đã nảy ra trong đầu ông. Thực vật có thể đọc được suy nghĩ của con người. Ông khi đó đã vui mừng đến mức chỉ muốn chạy ra đường lớn mà hét lên. Như thể khi xưa, nhà khoa học Archimedes đã từng như một chú nhộng chạy ra đường mà gieo hò vì đã phát hiện ra lực đẩy Archimedes huyền thoại. Cliff muốn cho cả thế giới được biết sự thật rằng thực vật cũng có suy nghĩ. Cảm ứng tâm linh Cliff trong một lần phỏng vấn đã hồ hởi nói với giới truyền thông rằng những gì xảy ra trong phòng thí nghiệm vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 1922 đã thay đổi cuộc đời tôi. Kể từ ngày đó, tôi đã bắt đầu nghiên cứu cả ngày lẫn đêm. Tôi là một tiến sĩ chuyên nghiệp, tôi biết cấu trúc của thực vật. Chúng không thể có ý thức càng không thể nào có tri giác. Nhưng cũng bởi vì tôi là một nhà khoa học, tôi cũng không thể bỏ qua các dữ liệu thí nghiệm. Tôi quyết định làm nhiều thí nghiệm hơn và tôi bắt đầu hướng đến những cái cây và nói trong đầu rằng tôi sẽ tấn công chúng. Nhưng thiết bị lại một lần nữa lặng im bất động và sau đó tôi mới phát hiện ra đó là vì cái cây biết rằng tôi chỉ đang thử nghiệm và không thực sự muốn làm tổn thương nó. Hóa ra, cảm ứng tâm linh là không thể dối trá nhau được. Thực vật không chỉ có khả năng cảm ứng tâm linh, trong một thử nghiệm khác, Cliff đã đổ nước sôi vào bồn rửa và cùng lúc ông làm như vậy thì máy giò nói dối lại vẽ ra những đường lượn sóng bất thường. Lúc đó, ông cảm thấy thật kỳ lạ ông chưa có làm gì đe dọa đến cái cây, vậy thì nó sợ hãi điều gì đây? Sau khi ông lấy mẫu nước trong bồn rửa, Cliff đã phát hiện ra rằng bồn rửa trong phòng thí nghiệm đã không được làm sạch trong nhiều năm. Có thể nói rằng lượng vi khuẩn trong đó đã nhiều không kể nổi. Vì vậy, khi nước nóng được đổ vào bồn rửa, một số lượng lớn vi khuẩn đã chết ngay lập tức. Trước tình huống thương tâm này, rất có thể cũng đã được chuyển sang thực vật qua thần giao cách cảm. Hóa ra, giữa các sinh mệnh sống với nhau cũng có sự thông linh quả lại. Có thể tưởng tượng được rằng khám phá của Cliff vào thời điểm đó đã khiến mọi người phải sửng sốt kinh ngạc đến mức chấn động. Không biết người đã làm theo thí nghiệm của ông để tự kiểm chứng. Có người thành công nhưng cũng có người thất bại. Những người không thành công cho rằng Cliff là một sự sỉ nhục đối với khoa học Họ nhạo báng ông là một nhà khoa học chuyên nghiệp nhưng lại đi làm ra những chuyện lừa người, thật đáng xấu hổ. Nhưng trong hoàn cảnh bị chửi rủa đó, vẫn còn có rất nhiều học giả chuyên nghiệp đứng ra ủng hộ Cliff. Ví dụ như nhà khoa học Nga Pushkin và nhà vật lý học người Hoa Kỳ Harold Pushhoff đã công khai bày tỏ rằng họ đã xem xét dữ liệu thí nghiệm của Cliff và cho rằng quá trình thí nghiệm của ông rất nghiêm ngặt. Dữ liệu nghiên cứu của ông đối với nhân loại mà nói là vô cùng trân quý nhà khoa học thần học người Thụy Điển Immanuel Swedenborg mà chúng ta đã nhắc tới trong video trước cũng từng nói rằng khi Thượng Đế tạo ra thế giới, Ngài không chỉ tạo ra thế giới vật chất mà còn tạo ra thế giới phi vật chất. Và thứ mà chúng ta thường hay nói đến như linh hồn, thần giao cách cảm chính là thuộc về thế giới phi vật chất. Sở dĩ nhân loại không thể xác định được sự tồn tại của thế giới phi vật chất là do chúng ta cứ luôn dựa vào khoa học để kiểm chứng sự vật, nhưng lại không biết rằng khoa học chỉ có thể kiểm chứng thế giới vật chất. Nhân loại đã đi sai hướng nghiên cứu, vậy thì làm sao có thể tìm được cái gọi là chứng cứ đây? Vâng, thưa quý vị, một câu hỏi khiến cho chúng ta phải nghiêm túc suy nghĩ. Làm thế nào con người có thể có được cái gọi là bằng chứng khi mà họ đi sai hướng nghiên cứu đây? Còn quý vị khán giả có Duyên Vạn Cổ thì nghĩ sao về điều này? Bây giờ đây, quý vị có ý định sẽ thử giao tiếp với vật nuôi của mình hay chưa? Dù sao đi chẳng nữa, coi video ngày hôm nay, dù quý vị có tin hay không tin thì Thúy Hằng cũng mong rằng nếu như trước đây quý vị có thói quen đối xử không tốt với vật nuôi hay chặt phá thực vật một cách vô cớ hoặc là chưa biết cách giữ gìn đồ đạc thì hãy cố gắng thay đổi thói quen đó nhé. Biết đâu tới một ngày nào đó, quý vị sẽ nhận ra mình đã không hối hận khi làm như vậy. Nếu quý vị khán giả cảm thấy thích video này thì hãy giúp chúng tôi một like, một subscribe để kênh thêm phát triển nhé. Còn bây giờ, Thúy Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.